Đây sẽ là một trong những câu hỏi của khán giả gửi về chương trình của chúng tôi và các bạn nghe xem là nó có phải là quan tâm của chính mình hay không. À, khán giả Phan Dũng ở Hải Phòng có hỏi là năm ngoái tôi có vay tiền ngân hàng để mua ô tô chạy dịch vụ Grab và cho thuê xe. Tuy nhiên do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid vừa qua tôi không hoạt động kinh doanh được mà tiền trả lãi ngân hàng vẫn phải trả. Tôi không biết mình có nằm trong đối tượng được hoãn nợ hay là miễn lãi suất của ngân hàng hay không vì vay lâu rồi. Ngoài ra thì sau dịch tôi cũng muốn chuyển hướng kinh doanh thực phẩm nữa. Nhưng nếu tôi vẫn có tài sản là ô tô thì không rõ có được nằm trong đối tượng được miễn giảm lãi suất hay không. Vì tôi nghe nói là để nằm trong đối tượng miễn giảm lãi suất này thì phải đáp ứng rất là nhiều yêu cầu. Tôi muốn nhờ chuyên gia của chương trình à, tư vấn. Các bạn có cùng quan tâm không ạ? chắc chắn rồi ạ. Chúng tôi nghĩ rằng câu chuyện về à, tư vấn vay vốn hoãn nợ, vay trả lương vân vân là điều mà chúng ta bàn thảo rất nhiều trong những ngày qua. Ngay bây giờ hãy cùng dành khoảng độ à, dưới 10 phút với à, chuyên gia của chúng tôi. Đó chính là chuyên gia ngân hàng Nguyễn Đình Vinh đứng cạnh tôi đây ạ. Anh là Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam Việt Tin Banh. À, xin chào Lê. Vâng ạ, anh ờ, thấy thế nào về ý kiến của anh Phan Dũng ạ? Thực ra thì cái ờ, câu hỏi của anh ờ, Phan Dũng ở Hải Phòng đúng không ạ? Vâng ạ. Là một cái câu hỏi mà chúng tôi cũng thường xuyên nhận được. Vâng. Bởi vì là thực ra thì à, cũng rất là nhiều khách hàng quan tâm về trên các cái phương tiện thông tin đại chúng thì chúng ta cũng đã nghe thấy là các ngân hàng thì có các cái gói hỗ trợ cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi covid. Vâng. Thế thì đối với các cái khách hàng mà do ảnh hưởng bởi covid mà tình hình doanh thu bị sụt giảm hay là dòng tiền nó bị ảnh hưởng và không có khả năng trả nợ ngân hàng thì à, ngân hàng nhà nước đã có một cái à, thông tư gọi là thông tư 01 ngày 13 tháng 3 năm 2020 À, về các cái gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp ảnh hưởng bởi covid vâng. thì theo đó thì các cái doanh nghiệp mà à, không trả được nợ do ảnh hưởng bởi covid ấy, thì sẽ được à, xem xét cơ cấu nợ giữ nguyên nắm nợ và giảm một phần lãi suất vâng. quay trở lại đúng trường hợp của anh Dũng đi ạ thông tin chi tiết đã được liệt kê trong cái phần trình bày của anh ấy rồi có thể chuyên gia trả lời nhanh được là anh ấy có nằm trong cái đối tượng được hỗ trợ này không? Rõ ràng là nếu như anh Phan Dũng mà có các cái tài liệu chứng minh rằng là cái thu nhập của anh bị sụt giảm do vâng. ảnh hưởng bởi Covid À, đối với các khoản vay của anh đã phát sinh từ trước thì à, anh thuộc đối tượng được à, cơ ừ. cấu nợ giữ nguyên năm nợ và giảm miễn lãi. Anh ấy chính xác là ở trường hợp hộ kinh doanh phải không ạ? Hộ kinh doanh. Vâng. Thế còn à. Ờ, những đối tượng như là khách hàng cá nhân hay là công ty vừa và nhỏ rất là nhiều trên thị trường của chúng ta thì anh có thể cho một vài thông tin để họ có thể anh, nghe và anh anh cũng để vâng. cho tôi giải thích một tí vâng. à, rõ ràng là à, các tất cả các đối tượng từ doanh nghiệp từ à, doanh nghiệp lớn, từ doanh nghiệp vừa nhỏ, hộ kinh doanh cá nhân à, thì đều là cái đối tượng được à, xem xét hỗ trợ đối với khi mà bị ảnh hưởng bởi Covid theo cái cái cái thông tư của ngân hàng nhà nước. Vâng ạ. Ờ, như vậy là chúng ta thấy rằng cái đối tượng thì rõ ràng rồi. Thế bây giờ câu hỏi thứ hai chắc chắn mọi người sẽ quan tâm là vậy thì những cái hộ kinh doanh này hay là những công ty nhỏ Ờ, vừa này hay là cả cái những cái cá nhân nữa như trường hợp của anh Phan Dũng ấy, thì sẽ được ưu đãi cụ thể như thế nào? À, cụ thể là đối với ờ, các cái khoản vay mà đến hạn à, gốc và lãi từ thời điểm 23 tháng 1 năm 2020 cho đến hết cái thời gian sau 3 tháng kể từ ngày mà Thủ tướng Chính phủ công bố hết dịch thì các cái nếu mà hoạt động của các cái doanh nghiệp của cá nhân mà bị ảnh hưởng trong cái giai đoạn này mà không trả được nợ vâng. trong cái khoảng thời gian mà tôi vừa nói ấy, thì sẽ được cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ có nghĩa là cái khoản vay của các anh là sẽ được ờ, không bị chuyển sang nợ xấu mà ừ. Vâng. sẽ được cơ cấu trả uh, cơ cấu lại nợ nôm na là giãn nợ giãn nợ vâng. và một cái quan trọng thứ hai là thuộc đối tượng được ờ, các ngân hàng hỗ trợ uh, um, giảm lãi suất uh, tùy vào đối tượng khách hàng tùy vào cái chính sách của mỗi ngân hàng nhưng mà thường là sẽ được giảm từ 0,5 đến 1% 1 1,5% lãi suất cho khoản vay mới ạ cho các cái khoản vay mà đã có và đã có và vâng. tiếp theo vâng tiếp theo trong thì cái câu hỏi của anh Phan Dũng có một cái chi tiết là anh định làm uh, thực phẩm rồi. Ạ. Vâng. nếu mà anh Phan Dũng ờ, có nhu cầu là chuyển đổi cái à. sản xuất ấy, thì hiện nay ờ, các ngân hàng cũng có các cái gói tín dụng để cho hỗ trợ cho khách hàng à, phục hồi sau covid Đà. Vâng. và các cái gói này thì cũng có các lãi suất rất là ưu đãi cho nên anh Phan Trúc yên tâm là nếu anh à, có cái phương à, án chuyển đổi kinh doanh mà khả thi đảm bảo khả năng trả nợ được ngân hàng đảm, thẩm định và đảm bảo khả năng trả nợ thì anh vẫn được là cho vay thậm chí là với cái lãi suất rất ưu đãi mặc dù anh có ô tô Vâng, không lo lắng rằng cái tài sản kia vẫn còn đúng không ạ? Vẫn đang trong một cái sự hữu đã nhất định. Thế thì bây giờ tiếp theo gọi thứ ba logic tiếp theo là hồ sơ ạ, bởi vì thủ tục hồ sơ nhiều khi nhiều người cũng bị ngại ở cái khâu đó. Hồ sơ thì cũng vâng. rất là đơn giản thôi. Nếu mà trong trường hợp cơ cấu nợ thì à, khách hàng cần phải có những cái à, giấy đề nghị cơ cấu nợ rồi là đặc biệt là cái phương án à, phục hồi sản xuất sau cơ cấu vâng. và tài liệu chứng minh rằng là cái doanh thu của mình bị ảnh hưởng bởi Covid. Vâng. Thì những cái hồ sơ nó rất là đơn giản và quan trọng là Ờ, các khách hàng cần phải chuẩn bị một cách là đầy đủ để à, gửi cho ngân hàng và tránh việc phải là à, cung cấp hồ sơ nhiều lần ảnh hưởng đến thời gian của khách hàng. Vậy thì trước khi mà họ thực hiện cái khâu đến ngân hàng á, thì tôi tin rằng họ phải có một cái truy xuất thông tin để có được biết là danh sách những cái hồ sơ phải chuẩn bị đúng không ạ? Điều đó thông tin công khai chưa? ạ? công khai vâng. và thực ra thì à, anh Lê Anh cũng yên tâm và khách hàng cũng yên tâm là thậm chí là hiện nay thì ngân hàng nhà nước họ có một cái đường dây nóng vâng. À, để mà các khách hàng các cá nhân các doanh nghiệp có thể phản ánh đến ngân hàng nhà nước trong trường hợp mà các ngân hàng à, chậm trễ trong cái việc là thực hiện cái thông tư 01 ừ. để hỗ trợ khách hàng trong cái bị ảnh hưởng bởi covid suy cùng thì mọi người đều đang rất sẵn sàng quan trọng là chúng ta có chủ động hơn để đạt được cái sự ưu đãi cho chính mình hay không đúng không ạ? Nên chúng ta đừng lo lắng rằng là nó là là phức tạp. Đúng Tuy rồi. nhiên tôi cũng phải xin phép anh Vinh như này là qua nghe ngóng à, dư luận cũng như là mọi người thì thấy là người dân người ta cũng phản ánh rằng là những cái thủ tục hay là những cái yêu cầu hồ sơ của ngân hàng vẫn cứ thấy là nhiều khê vẫn thấy nhiều và thậm chí nhiều người cảm thấy dườm già và phức tạp. Họ cũng nói đùa với nhau mà tôi nghĩ cũng là có ý thật trong đó là thôi thì à, hay là mình thả vay lãi suất cao ờ, như bình thường còn nhanh hơn Thế thì anh thấy người dân nói có đúng không? Thực ra là các khách hàng cá nhân, các khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ thì vâng. hiện nay đang là đối tượng cho vay tập trung cho vay của tất cả các ngân hàng. Dạ. Đấy, cho nên là các ngân hàng đều có các cái gọi là tiêu chuẩn hóa, tự động hóa và đơn giản hóa đối với các cái đối tượng khách hàng là khách hàng cá nhân, khách hàng vừa và nhỏ và trong cái bối cảnh mà cạnh tranh giữa các ngân hàng cũng diễn ra rất là quyết liệt như thế này thì cái việc mà giải quyết nhanh cái hồ sơ vay vốn của khách hàng là là, là tối quan trọng cho nên là anh Lê Anh và uh, các cái người dân cứ yên tâm rằng là cái tốc độ xử lý hồ sơ của ngân hàng là chuẩn hóa và cũng rất là nhanh. Vâng. Thêm một lần nữa cho có khán niềm tin với cả khán giả. Mời anh nhìn thẳng ống kính máy quay của chúng ta và anh hãy nói với những cái người mà đang có nhu cầu để tiếp tục phát triển cái ví tiền của mình thời kỳ gọi là tạm gọi là tạm gọi hậu Covid này. Anh nói gì với họ thông điệp của anh? À, thông điệp của tôi rằng thì à, ngành ngân hàng hiện nay tất cả các ngân hàng hiện nay đang có các cái gói tín dụng à, rất là lớn để hỗ trợ cho khách hàng à, sau khi mà phục hồi sản xuất sau cái covid và rõ ràng là khi mà Việt Nam kiểm soát dịch như thế này thì à, à, cũng có rất là nhiều cơ hội à, cho các cái doanh nghiệp cho người dân để khôi phục sản xuất phát triển sản xuất thì à, ngành ngân hàng đã sẵn sàng Vâng, cảm yeah. ơn những thông điệp đến từ à, anh à, Vinh, chuyên gia yeah. của dạ. chương trình ngày hôm nay. Yeah. Dạ. Và quý vị yên tâm rằng là dẫu Covid-19 vẫn còn là một cuộc chiến phức tạp, chúng ta vẫn có cơ hội và có cách thức để chúng ta bảo toàn và phát triển ví tiền của chính mình. Hãy đồng hành với chúng tôi vào mỗi sáng thứ năm hàng tuần với chuyên mục này nhé. Xin cảm ơn anh Vinh một lần nữa. Yeah. Dạ.